Số 633 Phật Thuyết Như Lai Trí Ấn Kinh Hán dịch mất tên người dịch Khai Nguyên Phụ Lưu Tống Lục Nghe như vậy Một thời, Đức Phật ở tại vườn trúc Kalanda thuộc thành Vương Xá Cùng đông đủ chúng đại tỳ kheo, 1.250 vị và ba vạn ức Bồ Tát đều đắc Đà La Ni, trụ nơi tam mùi không vô tướng vô nguyện, không dính mắt vào các pháp môn, đắc Đà La Ni môn, biết được các căn đầy đủ và không đầy đủ của tất cả chúng sinh và biết tất cả hành của chúng sinh. Bây giờ Đức Thế Tôn liền nhập tam muội cảnh giới Phật không màu sắc, không chấp, không hiện rõ, không hình tướng, không hiện bày, không gốc rễ, không biến, không đắc, không ngã, không chủ, không tạo tác, không phải, không tạo tác, không đến, không đi, không trụ, không phan chuyên, vô vi, chẳng phải vô vi, chẳng tương ưng, chẳng phải không tương ưng, không tâm, chẳng tâm hành, chẳng thật, chẳng phải không thật, chẳng tự tại, chẳng gần, chẳng lìa các pháp. Khi nhập tam muội ấy, không thấy thân của Như Lai và tướng của thân, không thấy tâm và tướng của tâm, không thấy y, không thấy ngồi, không thấy chỗ ngồi, không thấy đi. Như vậy, tam muội phát sinh những công đức như vậy, đó là cảnh giới Phật. Tức thời, tự định này phóng ánh sáng lớn chiếu khắp cả tam thiên đại thiên thế giới. Ở thế giới này, ánh sáng của mặt trăng mặt trời, các vì sao, các diệu bảo thần châu, các lửa điện ở cung trời, cung thích cho đến cung phạm đều không phát sáng. Nhờ năng lực của Như Lai Tam Muội mà ba ngàn thế giới đều nghe được hương thơm vi diệu. Trời vô hữu dư, nghe được hương thơm trước. Trong tất cả thế giới, những nơi tối tâm như núi trước Kala, núi Đại trước Kala, núi Chúa Tu Di và các núi danh tiếng, chúng sinh ở trong ấy không thấy được hình dạng chính mình, nhưng ánh sáng của Đức Phật chiếu đến làm sáng được khắp. Khi ấy màn lưới bằng bảy báu, bao phủ cả tam thiên đại thiên thế giới ấy lại hiện ra tướng hiếm có, tất cả thế giới đều mọc lên những loài hoa đẹp đẽ lạ thường, vườn trúc Kalanda và núi Kỳ Sa Quật, thông thành một hội. Mặt đất bằng phẳng, mọc lên hoa sen ngàn cánh, lớn như bánh xe, trên mỗi hoa đều có màn lưới bằng bảy báu, trang nghiêm lộng lẫy, rủ xuống như mây, cõi nước ma kiệt đề, mạnh màng như bộ lâm chim ca lăng già. Bấy giờ, các Đức Phật ở hàng xa thế giới phương Đông bảo hàng vạn A Tăng Kỳ Bồ Tát thuộc hàng nhất sinh bộ xứ. Các ông hãy đến thế giới ta bà, còn nước ấy có Đức Phật hiệu là Thích Ca Mâu Ni Như Lai ứng cúng chánh biến tri, sắp vào đó, sắp vào tất cả cảnh giới Phật, nói tam muội tên là Như Lai trí ấn. Hiện giờ Phật nhập định này, nếu có Bồ Tát nghe tam muội này thì hơn hẳn trăm ngàn kiếp thực hành sáu pháp ba la mật, các ông nên đến đó nghe. Những Bồ Tát này vận dụng thần lực trong thời gian khoảnh khắc co duỗi cánh tay đã đến vườn trúc Kalanda thuộc thế giới Ta Bà. Các vị đến trước Đức Phật đảnh lễ dưới chân Phật, nhiễu quanh Phật bảy vòng, rồi ngồi trên tòa sen, phương Nam, phương Tây, phương Bắc, bốn phía trên dưới cũng lại như thế. Lúc đó ở Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới này, có các vị thanh văn chuyên giác và những người phát tâm rộng lớn đều cũng đã tập hợp đông đủ đến chỗ Đức Phật trong vườn trúc ở thế giới này lại có 80 ức Bồ Tát chỉ trong khoảng thời gian một niệm cũng đều tập hợp đến bốn bộ chúng ngồi theo thứ lớp. Lại có 30 vạn thanh văn, nương thiền định của Đức Phật cũng đều ở cả trong hội. Trong tam thiên đại thiên thế giới này, tất đều hoàng nhân, hộ thế tứ vương cho đến trời đại tự tại, trời tịnh cư, tất cả các vua, rồng, giả dạ xoa, cả thất bà, ca lầu la, ca tu hòa na, cùng vô số quyến thuộc vây quanh đều đã đến nhóm hội. Nhóm hội. Đảnh lễ dưới chân Đức Phật, theo thứ lớp vào chỗ ngồi. Lúc ấy ở Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới này, những vị đại oai đức cũng đều đến tập hợp, trên đến trời phạm thế, không trống thiếu chỗ nào. Bây giờ số lợi Phất là một kỳ niên, đại ca diếp, đại câu hy la, đại ca chiên diên, tu bồ đề, bân đầu, văn đà, ni tử, hỏi văn thù số lợi. Thưa hiền giả, hiện nay như lai ở đâu, dùng hình sắc gì để thấy Như Lai, Như Lai buộc niệm tướng ấy như thế nào? Bồ Tát Văn Thù đáp, Thành văn các vị có trí tuệ lớn, thần tuổi tám muội tuổi tại, các vị hãy dùng xác định quan sát thân và nơi thuộc buộc niệm của Đức Phật để biết Phật ở đâu. Các đại thanh văn liền nhập tám muội quan sát nhưng không thấy thân và nơi buộc niệm của Đức Phật. Lúc đó các đại thanh văn quan sát khắp cả tam thiên đại thiên thế giới này, nhưng cũng không thấy thân Phật và tướng của thân Phật, các vị mới thưa Bồ Tát văn thù sẽ lợi. Chúng tôi không thấy thân và nơi buộc niệm của Như Lai, là chúng tôi phải làm thế nào để thấy được thân Phật? Bồ Tát văn thù đáp, hãy đợi một tí, tới các vị sẽ thấy Đức Phật. Bấy giờ, Đức Thế Tôn xuất định, cả tam thiên thế giới liền chấn động mạnh, thân Phật thù thắng đặc biệt uy nghiêm sáng chói, lúc đó sẽ lại phát bạch Phật bạch Thế Tôn. Tam muội Như Lai ấy đã nhập ấy, lấy gì làm tướng, tòa nhãn của các đại thanh văn quan sát đều không thể thấy được ta muội này là cảnh giới gì. Đức Phật bảo Xá Lợi Phất. Này Xá Lợi Phất, ta muội này là không duyên, không xứ là cảnh giới Phật thì chẳng phải là chỗ hiểu biết của thanh văn chuyên giác. Như vậy, này Xá Lợi Phất, cảnh giới của Như Lai đã không thể nghĩ bàn là thần lực của Phật. Này xá lợi Phất thân Phật chân thật, chẳng phải thân, chẳng tạo tác, chẳng cõi chẳng diệt, chẳng cao lớn, chẳng hóa, chẳng tính, là Niết Bàn Vô Vi, chẳng dấu vết, chẳng đi, không đây, không kia, bạn tánh thanh tịnh, không có một pháp, chẳng thọ nhận, chẳng nguyện, chẳng sinh mạng, chẳng báo ứng, chẳng thấy, chẳng nghe, chẳng hiểu biết, chẳng trình bày, chẳng ngửi, chẳng đếm, chẳng xúc chạm, chẳng não, bất, chẳng lường tính, chẳng đối đãi, chẳng tâm, chẳng nhớ, chẳng suy nghĩ, chẳng không suy nghĩ, chẳng vào, chẳng lại, chẳng qua, đến đi, dứt bạc, chẳng ảnh, chẳng tì vết, chẳng đoạn dứt, chẳng phải vật, chẳng phải thật, chẳng tạo tác, chẳng phải tạo, chẳng thành tựu, chẳng lấy, chẳng phải, chẳng che phủ, chẳng hiện, chẳng đương, chẳng sáng, chẳng tối, vắng lặng, chẳng vắng lặng, thương trú vắng lặng, tịnh, chẳng phải tịnh, bạn tánh thanh tịnh, không có một pháp, chẳng sinh, chẳng khởi, chẳng thích ở yên, chẳng nương, chẳng nơi trốn, chẳng động, chẳng hoạn, chẳng lời nói, chẳng pháp, chẳng phi pháp, chẳng ruộng phước, chẳng không, ruộng phước, chẳng hết chẳng không hết, xóa bỏ các chánh mắt gọi là không, chẳng chống trái, chẳng âm thanh, lìa danh tự, xả bỏ nhớ tưởng, chẳng thương ưng, chẳng không thương ưng, chẳng diệt, chẳng không diệt, chẳng lượng, chẳng không lượng, chẳng đến, chẳng đi, chẳng hai, chẳng không hai, chẳng phải bờ bên đây, chẳng phải bờ bên kia, chẳng phải giữa dòng, chẳng phân, chẳng không phân, chẳng nghiệp, chẳng báo, chẳng nghe, chẳng nghĩ, chẳng lường, chẳng chướng ngại, chẳng tướng, chẳng không tướng, chẳng môn, chẳng lìa, chẳng chấp, ưa thực hành các pháp, pháp pháp giống nhau, như chân thật về độ tác chúng sinh, thật không có chỗ độ, giải cho người chưa giải thoát, điều phục người chưa điều phục, cứ giúp người chưa được cứu giúp, chỉ dạy pháp không hai, chẳng bằng, chẳng không bằng, chẳng giống nhau, chẳng không giống nhau, vô đẳng cam lồ đẳng, giữ không đẳng, vô số đẳng, vô đắc đẳng, tịch diệt tận diệt, khéo điều phục hành sớ chuyển bánh xe không thoái, quyết định không nghi, chẳng lìa pháp, chẳng lìa hai pháp, chỗ tập bản hạnh thanh tịnh để đủ ai nghi giải thoát, chẳng cao, chẳng thấp, chẳng vuông, chẳng tròn, chẳng tướng thân, chẳng tướng ấm, chẳng tướng nhập, chẳng tướng giới, chẳng hữu khởi hữu vi, chẳng khởi vô vi, chẳng phải chân thật vô vi, chẳng mạng, chẳng phi mạng, chẳng sinh, chẳng hiện, chẳng có người thấy, chẳng thật sinh, chẳng nói năng, chẳng chịu đựng, Tướng của thân không động, chẳng đảo ngược, chẳng dao động, chẳng thật, chẳng gió, chẳng hòa hợp, chẳng tạo tác, chẳng không tạo tác, chẳng rõ ràng, chẳng tướng, chẳng niết bàn, không vào niết bàn, chẳng định, chẳng phi định. Đức Phật bảo xá lợi Phất, đó là tướng thân của Như Lai, tất cả chúng sinh đều đương tướng ấy, ai có khả năng biết được tam muội này không? Xá lợi Phất thưa, dạ vâng, đúng vậy thưa Thế Tôn, trong tất cả tướng không có thân Phật, bây giờ Đức Thế Tôn muốn làm rộng thêm Như Lai Tam Muội Trí Ấn, nên mới nói bài kệ, như thân phi thân thân giải thoát, không hoại, không tạo cũng không được, pháp chẳng tương ưng, không tương ưng, đó là hiện rõ thân thiện tuệ, thiện thề Chẳng hợp, không hợp, không dính mắt, chẳng chấp, chẳng sẽ chẳng cao bằng, chẳng tạo, chẳng nơi, chẳng không nơi, thân này chẳng rõ, không chỗ muốn, chẳng chấp, chẳng tạo, không chỗ có, chẳng sắc, chẳng tâm, chẳng hai một, không phân, chẳng phân, không khởi diệt, chân thật không ngã hiện thân Phật, chẳng mạnh, chẳng yếu, cũng không đoạn, chẳng im, chẳng nguyện, chẳng tận cùng, chẳng được, chẳng định, chẳng nương dựa, thân thật không nhiễm hiện như thế. Chẳng thấy, chẳng nghe, chẳng ngửi chạm, chẳng nương, chẳng bày hiện hình bóng. Nếu có người thấy tâm vui vẻ, như vậy dễ nói Pháp thành tựu, chẳng ấm, chẳng giới, chẳng hư thật, các căn chẳng sinh, chẳng nhơ sạch, chẳng bền, không bền, chẳng in nước, muốn quán thân thiện thể như thế, từ nhân duyên sinh chẳng chân thật, chẳng khởi chẳng diệt, chẳng động đi, chẳng hiện hiện ba như huyện sư, quán Phật không chỗ nương như vậy, chẳng lặng không lặng, chẳng tương ưng, chẳng buộc, chẳng dục, chẳng hợp tan, cho đánh hư không thật trống rỗng, quán Phật như thế chân cúng dường. Mười phương thế giới ngàn ức cõi, cho nhóm trân bạo đến phạm thế, cũng tất cả Phật vô lượng kiếp, nếu có ghi chép phước hơn kia. Nếu có tội ở hàng xa kiếp, tu tập bốn đẳng khắp thế gian, giữ trọn tịnh giới không dè sánh, tín hiệu kênh này phước cao thuộc. Xa xưa sinh tử đến thân này, khắp nơi chúng sinh hành nhẫn nhục, nó có tạm tinh trí ấm kinh, ví như tô di, cạnh hạt cải, bác cõi chúng sinh vô số loại, ở vô lượng kiếp mang vác đi, thân không lười mỏi, không hối hận, hai nhận kinh này phước vô song, trong thế giới số các chúng sinh, ở vô lượng kiếp tu thiền định, một ngày một đêm trì kinh này, con đất hơn kia không thể đếm. Trí bỏ hai bên hành trung đạo, hơn hẳn vô lượng trần số kiếp, nếu với kinh này nói cho hiểu, ví như giọt nước trong biển cả, không nên dùng sắc quán sắc tướng. Chớ như người ngu nghĩ xem Phật, thấy thật ta là tu bồ đề, ruộng phước ba cõi rất thanh tịnh. Nói kệ xong, Đức Thế Tôn bảo xá lợi Phất, đó là Như Lai Trí Ấn Tam Muội có khả năng bao trùm khắp tất cả mười phương thế giới, đó là trí tuệ vô ngại của Bồ Tát. Này, xá lợi Phất, nếu muốn màu thấy chư Phật và chư Bồ Tát khắp mười phương, thì sớm tối phải siêng năng tu tam muội này sẽ thấy được tất cả. Này xá lợi Phất, tam muội này là vô lượng môn của Bồ Tát, thực hành cùng khắp các hạnh Đà La Ni, có khả năng giữ gìn Pháp giới, khiến không đoạn tuyệt, Đà la ni này giữ gìn các pháp môn. Nếu ai thành tựu được tướng này thì đó gọi là Bồ Tát, có khả năng thành tựu 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, đầy đủ hành tương ân, nghiệp hành thanh tịnh, ra khỏi cảnh giới ma, không động, không xuất, giống như thực hành hạnh Phật, ba nghiệp thân, biện ý đều được thanh tịnh. Muốn rõ pháp bí mật thanh tịnh của Như Lai thì phải nên tu học tam muội ấy. Muốn lần lượt nói Pháp thì cũng ta học tam muội này. Muốn biết khắp các Pháp Muốn như chân đế muốn thoát khỏi vạn ức sinh tử, tạo sự chớ ngộ, muốn hiểu rõ mười hai nhân duyên, muốn biết rõ tâm ý, sở hành hướng đến của tất cả chúng sinh, muốn có được cõi Phật thanh tịnh với diệu thì phải học tam muội này. Muốn được ánh sáng với diệu, muốn thành tựu quyến thuộc, muốn làm chỗ nương tựa cho chúng sinh, muốn thành tựu tướng tốt, muốn thành tựu nhạo tuyết biện tài, muốn biết các pháp thì nên học tam muội này. Vì sao? Này xá lợi Phật, giống như cho báu như ý, nó đáp ứng tất cả mong cầu của mọi người. Như vậy ở này xá đại vất tam muội này là tất cả việc làm tốt đẹp của Bồ Tát có khả năng thành tựu đầy đủ tất cả hạnh nguyện. Lúc ấy Đức Thế Tôn nói kệ, trí tuệ tối thắng thượng trí hoàng, trí hoàng trí phú trí phú tàng, trí tuệ tạo chỗ vào cửa trí, vô lượng trí ấn ấn cái này, căn tuệ trí tác, trí tuệ địa, trí khởi trí quan diệt tối tâm, tuệ không thể hết tuệ mở bày, các kinh nhật nguyệt chiếu ba cõi, bình đẳng, đẳng phố đẳng tám muội tướng pháp chân thật, dứt trói buộc. Tất cả tám muội cửa trí ấn, đây là giống Phật bốn biện tài. Diệt cấu vô tận qua bờ giác, chứa đất khởi phước, phước ấn khắp. Là ta đã được góc xuống, góc xuống vui, ta muội này là báu thiện thể. Như vui yêu nước, khéo chăm dân, có báo đầy dẫy tùy ứng đến, rửa bỏ tham dục si và giận, bảo hải hay nói kinh điển này thiện tịch năng diệt, khởi nhớ nghĩ, khéo trừ các uế tịnh ngã kiến, như cầm chắc kiếm hoại vô hoại, báo Phật được ấn tổng trì đó, trí hay che gấp các, giúp các chúng sinh, trí tuệ đã làm trí giàu có, trí quan chiếu khắp không ngàn mé, kênh này sẽ được trí tuệ môn. Điều mình điều người đoạn hai tưởng, dẹp sạch 62 các kiến ái. Được vào cam lụa môn như lai, sẽ thành 32 tướng tốt. Đạo mà thắng đạo, đạo tứ lớp trợ pháp bồ đề, trắng trợ pháp, khéo hay giác ngộ, người biến nhát, tướng tuệ vô lượng không thể hết. Tương ưng cùng pháp hiệu tứ lớp do lượng tuệ quang đà la đi thành trưởng bố thí ba la mật, trì giới nhẫn nhục cũng như thế, tinh tấn thiền định trí vô tận, đôi bác nhã này, độ thành tựu. Chớ sợ nghiệp báo và phiền não, chớ sợ chúng ma và nẻo ác tu tập kinh này không chướng ngại, tùy chỗ nhớ nghĩ đạo được thành, các Phật tử trụ trong hiền kiếp, mười phương đến hội làm chứng ta, pháp khí không ngoại đều đến đây, đều phải phụng trì kinh pháp này. Kinh này quá khứ sinh ra Phật, cũng là mẹ các Phật vị lai, và ở hiện tại sinh các Phật. Xuyên tu kinh này, anh em Phật, nghiệp sạch không nhờ hành không thoái, vượt khỏi bùng lạy lên bất động, Người hợp kênh này trụ chân thật, được diệu pháp tạng của Như Lai. Lúc Thế Tôn giảng nói rộng rãi pháp ấy, có 30 hằng sa Bồ Tát đều đắc tam muội này, 68 ức nay do tha Bồ Tát đã ở trong ngàn kiếp tình tu các hạnh đối với đạo vô thượng được không thoái chuyển, âm thanh vô tận tự quan đà la ni đã có 60 vạn trời và người, chứ phát tâm bộ vô thượng Bồ Đề, nay đều phát tâm nghe tam muội này và đều sinh tâm với tất theo. Khi sinh tâm Bồ Tát theo, thì liền được không thoái chuyển, Đức Phật thọ ký. Ở đời vị lai trải qua ba vạn kiếp, sẽ được thành Phật hiệu là vô ý. đã có những vị đã tu hành từ lâu, được vô sinh nhẫn đều ở nước khác, thành đạo vô thượng tất cả đồng một hiệu. Giữa lúc bốn chúng vây quanh, Đức Thế Tôn bảo phân thù số lợi, các ông trụ nơi Pháp bất trụ, không hí luận, không tác hạnh, tất cả Pháp không chỗ nương, nên giữ gìn đạo vô thường này và nói rộng rãi cho người khác. Lúc ấy, đồng tử Văn Thù sẽ lợi từ cho ngồi đứng dậy, sửa sang y phục, quyền gối chắp tay bạch Phật. bà Thế Tôn, con quán tất cả Pháp đều không thể được, con sẽ giữ gìn Bồ Đề vô thường này. Do đạo vô thượng của Thế Tôn, vô tại, vô bất tại, không xứ sở, không hiện, không thể cầm nắm, không được, không mất. Khi ấy trong hội ba mươi ức Bồ Tát từ tòa ngồi đứng dậy, trịch áo vai phải, chắp tay bạch Phật. Bạch Thế Tôn, chúng con cũng muốn giữ gìn Pháp, do thượng chánh đẳng chánh giác của Như Lai, dù trải qua vô lượng A Tăng Kỳ nay cho ta kiếp tu tập khó được. Mỗi một vị đều cởi áo đang mặc trên người, dân cúng Như Lai, phát nguyện vô thượng. Bây giờ Đức Thế Tôn bảo Bồ Tát Di Lặc, này Di Lặc, ông phải khéo lắng nghe và ông cũng nên biết đây là việc của ông. Ở đời vị lai 50 năm phải giữ gìn kênh này. Bồ Tát Di Lạc bạch Phật, dạ vâng, bạch Đức Thế Tôn, con sẽ giữ gìn cái này. Đức Phật bảo Bồ Tát Di Lạc, trong 30 ức Bồ Tát sẽ có 8 hạng Bồ Tát giữ gìn chánh pháp, còn những Bồ Tát khác chưa đủ khả năng tự điều phục mình nên không thể giữ gìn chánh pháp, về sau vào đời mạt pháp. Ở trong chánh pháp vô thượng, chánh đẳng chánh giác của Như Lai, trải qua A Tăng kỳ kiếp, tu tập khó được, sẽ phát sinh việc tranh cãi, xem thường, phá hoại, không nói, không có khả năng nghe nhận, không có khả năng giữ gìn. Này Di Lặc, có bảy pháp phát tâm Bồ Đề, bảy pháp đó là một Bồ Tát phát tâm Bồ Đề như Phật, hai Chánh Pháp sắp diệt vì giữ gìn nên phát tâm Bồ Đề, ba Thế các chúng sinh bị các khổ túc ép, khởi lòng nhớ nghĩ rộng lớn mà phát tâm Bồ Đề, bốn Bồ Tát khuyên dạy các chúng sinh khác phát tâm Bồ Đề. năm Khi bố thí tự mình phát tâm Bồ Đề. 6. Thấy người khác phát tâm, thì theo học phát tâm. 7. Thấy hoặc nghe Như Lai Trang Nghiêm có đầy đủ 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp thì phát tâm Bồ Đề. Này Di Lặc trong bảy nhân duyên phát tâm Bồ Đề như thế, Bồ Tát phát tâm Bồ Đề như Phật, chánh Pháp sắp diệt, vì giữ gìn nên phát tâm Bồ Đề. Thấy các chúng sinh bị các khổ thúc ép, khởi lòng thương rộng lớn nên phát tâm Bồ Đề. Ba hạng phát tâm này có khả năng vì chư Phật, Bồ Tát giữ gìn chánh Pháp và có khả năng mau được địa vị không thoái chuyển, thành tựu Phật đạo. Còn bốn hạng phát tâm sau thì can cường, khó điều phục, không có khả năng giữ gìn chánh Pháp. Lại nữa này chỉ là Bồ Tát thành tựu được năm Pháp, phải biết đó là không thoái chuyển. Năm Pháp đó là một đối với chúng sinh khỏi tâm bình đẳng, hai tới người khác được lợi ích, không sinh ganh ghét, ba Thấy người giữ gìn Pháp tha mất mạng chứ không soi mói lỗi lầm của người ấy. bốn Hay xả bỏ tất cả lợi dưỡng. năm Tin Pháp sâu xa, không tin những kinh thơ văn tụng của thế gian. Này Di Lặc Bồ Tát thành tựu năm Pháp gọi là không thoái chuyển. Này Di Lặc, Bồ Tát lại có năm Pháp, tâm họ can cường, có thể hủy diệt chánh Pháp. Năm Pháp đó là một Khởi sắc không tốt 2. Tin và làm những việc làm hèn mọn. 3. Thăm đắm lợi dưỡng. 4. Bảo vệ cho kẻ đà việc còn tham tiếc. 5. Ôm lòng định hót quanh co, làm việc không chân thật. Miệng tuy nói không, nhưng việc làm không hợp với lời nói. Đó là năm việc làm hủy diệt chánh pháp. Lại nữa này Di là Bồ Tát lại có năm pháp có thể thành tựu phân thoái chuyển. Năm pháp đó là một Không được ngã. hai Không được chúng sinh. ba Thấu rõ pháp giới không được, không nói. 4. Không được bồ đề. 5. Dùng, không dùng sắc thân xem xét như lai. Này Di Lặc, Bồ Tát thần tượng năm pháp như thế gọi là không thoái chuyển. Lúc ấy Đức Thế Tôn liền nói kệ, vị trí khởi cảnh ghét, như họa sâu phá cây, chẳng tin lời hẹp hòi, hay giữ Bồ Đề Phật, đồng hoang siêu năng tô, gắn nhẫn thường lặng lẽ, như tê giác lìa đàn, khéo giữa đạo không mất, xa chúng thích thanh nhàn, như lai thích chỗ vắng, không chấp như gió thoảng, anh ấy giữ gìn pháp, không tiếc thân và mạng, không nhiễm ái thân tộc, siêng tu không vô ngã, có thể thành Bồ Đề, đời sau có chúng sinh, nói ta hành Bồ Đề, tâm khinh ngạo nịnh hót, không thể giữ chánh pháp. Nhớ trước Phật như Đăng, hơn 80 ức kiếp, có Phật hiệu nguyệt kế, giảng nói tám mùi này, Hồi đầu 80 ức, nên do tha Bồ Tát, nghe Phật giảng nói Pháp, đều không đều được không thoái chuyển. Hồi thứ hai nói Pháp 70 Na ba do tha, hồi thứ ba nghe Pháp 70 ức do tha. Phân thọ vô lượng kiếp, sáng 60 do tuần, 90 ức 99 ức tăng, do sinh tâm tự tại, lúc ấy chuyện luân vương, tên gọi là tuệ cởi, thống lãnh chiếc phù đề, 70 ngàn cho tuần, đồng vua bốn thiên hạ, theo nữ 60 ức. dù ấy có ngàn con, có nước tên Lạc Quan, trăm ngàn thành trang nghiêm. Vườn chơi đều đầy đủ, đều với vẻ hân thịnh giống như trời đau lợi. dù ấy mộng nghe tiếng, Phật nguyệt kế ra đời, trăm sáu mươi ức chúng đã đi đến chỗ Phật. Khi vua nghe cơn này, Pháp sâu xa, thân định, bỏ nước đem dân Phật, cuối mong tùy nghi dùng các thành xây tinh xá bằng gỗ chiên đàn quý, cấp nhiều người giúp việc, vàng trải dọc đường đi. Thời gian vua cúng Phật trọn vẹn tám ngàn năm, truyền tình không ngủ nghỉ, không chén không nối tiếp Vật thiết cúng một ngày, số ấy nhiều số lượng, những món cúng dường Phật vì câu tám bụi này. Ở Yên Tô tỉnh niệm, tám bụi rất sâu xa, không dùng tướng có được, còn chẳng được phương tiện, lại bỏ nước xuất gia, mặc pháp phục xá na, buộc niệm ba ngàn năm, tiền định không ngơi nghỉ. Trong khoảng thời gian ấy, Phật nói Pháp khai ngộ, sau diệt độ xây táp, sáu vạn bốn ngàn ức, cúng dường năm trăm lộng dùng bảy báu trang nghiêm, mỗi thứ trăm kiểu nhạc, thắp tám ngàn ngọn đèn, mặc y phục thô sáu, bảy vạn ba ngàn năm, thường nói ta mùa này, ta mấy không ham muốn. Chẳng đám lời ngợi khen, không cầu trí thế gian, xin ăn không nhận mời giữ pháp trụ vào đó, tám vạn ức nê do trì tịnh giới của Phật đều cúng dường như trên. Đầy đủ tám muội này, nếu muốn đắc Bồ Đề, phải nên học như Phật, người kính tu kinh này, cho tính luận ngoại đạo, đơn sau nói hành đạo, ngược lại hủy giới cấm, vì lợi không vì pháp, tuy đập chẳng hiểu không, nói không chẳng trôi chảy, tà mạng không thanh tịnh, luận không mà chấp không, tự nói không nghi đạo, Bấy giờ vua tuệ khởi, chính là Phật Di Đà, ngàn người con của vua là ngàn Phật hiện kiếp. Lúc cùng vua xuất gia, quyến thuộc và đệ tử, nơi ở trước mặt ta là bốn chúng hội này. Nhớ ức này do Phật, xuất gia nghe chánh pháp, nghe liền hay thọ trì, đắc không chẳng chỗ được. Khởi vô lượng phương tiện, cúng dường các như lai, không đắc tướng bồ đề, đều do hành chân thật. Được thấy Phật Như đang đoàn cầu được bình đẳng, lúc ấy được thọ ký vị lai sẽ thành Phật. Bây giờ có người nữ tên Hiền Thủ là đại phu nhân của vua Tần Bà La, đã có phu nhân khác tên là Kim Quang Câu Đạt Nữ. Cả hai từ tòa ngồi đứng dậy đi đến chỗ Đức Phật cô dùng các áo đựng hoa bảy báu, mỗi người đem 500 gói hoa ra lên Đức Phật và dùng áo kiếp bố dục có giá trị trăm ngàn dâng lên Như Lai, rồi thưa Bạch Thế Tôn, đối với định này con tin hiểu thọ trì, nếu có người đọc tụng, con sẽ ủng hộ theo chỗ mong cầu của họ mà cúng dường. Con sẽ đem Pháp Đại Thừa để giáo hóa chúng sinh, không tin là không, là bất không. Không chỉ nói suông mà nhất định thọ trì, chắc chắn thực hành như lời nói, không tiếc thân mạng, huống gì của báu để họ cũng sẽ như lời nói dạy dỗ trao truyền nhau. Lúc đó, tám ngàn cung nữ ở hậu cung của vua Tần Bà La, sáu vạn ưu bà di ở nước Ma già Đà đều phát tâm do Thượng Bồ Đề, đối với tám mười này đều sinh tâm tùy thích và phát lời thề. Về sau, ở đời mạt Pháp, chúng con sẽ giữ gìn chánh Pháp. Lúc bấy giờ, Đức Thế Tôn biết rõ những suy nghĩ trong lòng họ liền mỉm cười, những tia sáng có màu sắc thật tốt đẹp, từ miệng Ngài phát ra, chiếu khắp mười phương, đối trở lại nhập vào đỉnh đầu Bây giờ hiền thổ và kim quang sinh tâm kính thanh liền cùng nhau nói ca tùng. Thắng thân tổ đức vô như Phật, cây hoa công đức vua các sao, lời diệu vui vẻ theo thứ lớp, thế thôn mười lộc duyên dị cười. Mặt tròn như trăng mở mắt đòi phạm âm thanh tịnh khắp muốn nghe, mềm cứng điều hòa thân tâm vui, đấng hùng sư tử vì sao cười. Hòa nhẫn không nói chân chánh ấn thanh tròn đầy đủ các vị. Thông suốt các hành vô lượng nghĩa, xin con đất tổ giảng nghĩa cười. Tám thứ diệu âm đều đầy đủ, sáu mươi trang nghiêm tiếng hòa nhã, hiểu bảy trăm thứ các ngôn âm, thông đạt nghĩa vị sáu mươi ức, tám mươi ức số âm tương ân, mười na do tha tiếng cũng vậy, không thể hàng lượng vô cực tôn, cuối sinh giả nói duyên diệt cười trong các núi cùng tục không động, hiểu nghĩa tận ơn, diệt các nghi, hay dứt các khổ được an vui, bảo tụ như thật nói thiên cười. Núi vàng, giảng giải bảy xe báu, giống như hoa trăng, mọi người thích, độc bộ âm thanh như sư tử, sư nói duyên phóng quang, mỉm cười, cao tục ba cõi, sạch ba cấu, ở vô lượng kiếp, hành thiện tịch, ánh sáng cười đầy khắp mười phương, khéo léo giảng rộng cam lùa môn tiếng cầm, sắc đồng, bạc tiêu địch, đánh trống tở ốc các diệu âm. Tiếng khẩn na la, ca lan dạ, loan hồng, hạt câu xí la hót. Bánh tiết không hầu đều trội vang, không bằng như lai, một diệu âm. Như vậy, chúng mười phương đến hội, những thứ thấy biết đều không đồng. Xin nói như thật diệt kiến ái, trở về nước rồi mạng các huyện, mỗi phương, mỗi mười phương ức chúng sai đến, đều vì chánh pháp tới hội này nhân cười ắt sẽ mưa pháp vũ, giảng thuyết pháp gì khiến mừng vui. Hiền thủ bất kiên quan nói kệ này xong, Đức Phật Thế Tôn dùng kệ tụng đáp lại, ta nhớ hằng xa ký quá khứ, Phật hiệu Phật quan thế trang giải, Phật thọ 76 vạn ức, số chúng thành văn không hạn lượng, có chuyện luân vương tên tuệ ngự, phu nhân nguyệt quán thứ tên viên, lì bỏ nhà tới cầu chánh pháp, cả một ức năm luôn dỗ dành. 60 vạn ức 30 vạn. Với chư Phật này diệu chánh pháp, 30 hần xa Phật vị lai, giữ gìn chánh pháp không các đức. Phật A Xuất Bảo Vua Tuệ Ngự, các người thường cùng sinh ở đó, vì duyên diệu pháp sợ thân nữ, sinh ở nước vô lượng cực lạc. Những hộ pháp này cũng sẽ sinh, pháp sắp muốn diệt làm chỗ trụ, ác sinh cực lạc hoa ngàn cánh, tướng tốt trang nghiêm làm con Phật. Được sanh nơi ấy, được chánh giác, kiếp vô trang nghiêm không khai gốc, ở đó được thành đạo vô thượng, nắm giữ chánh pháp và trời người. Còn nước Phật kia không việc ma, không nghiệp báo ác, không tài sinh, ngay có gió lượng Bồ Tát hợp, không có tên chuyên giác thanh văn, không tiếc thân mạng giữa Phật đạo, không bị danh dự mà thoái chuyển, vì mau thành tựu đạo vô thượng là muốn mau thành tất cả nước. Các người hòa hợp tình kính Phật, cung kính không nương giữa Bồ Đề. Khi mặt thế đại pháp sắp hoài, không nên theo đó tham lợi dưỡng. Ta ở ức kiếp cho vợ con, bỏ đầu mắt thân cầu Phật đạo, chẳng pháp vì lợi nói lỗi pháp. Thí dụ keo kiệt sinh giận ghét, tám vạn ức người lệ tuôn rơi, xã hồ pháp diệt nương Bồ Đề. Đồng ba ngàn cõi trời mưa hoa, ái kính kính này tòa mạng lớn, như cõi Phật đây hàng hà xa, vàng đầy ấp vô lượng kiếp cho. Nếu có thể tin trí ấn kinh, cho hằng xa báu không thể sánh. Chớ <clears throat> dối trao truyền đạo không vui, nghe Phật hiếm có sinh đạo tâm, nên lần lượt học kinh điển này, hành như lời nói thành chính giác, đồng hoan trì giới cùng kính tu, ba nghiệp với chúng tưởng như quen. Tu cánh sâu hòa sinh tượng Phật, muốn cầu diệu pháp học kinh này, nếu có ghi chép pháp ấn đây, đọc tụng giảng dạy vì người nói, công đức này thân không nghĩ bàn, Phật tử sẽ sinh nước cực lạc. <clears throat> Bây giờ Bồ Tát Di Lạc Bạch Phật, Bạch Thế Tôn, ở đời vị lai sẽ có bao nhiêu vị Bồ Tát thọ trì tam muội này? Đức Phật bảo Bồ Tát Di Lạc, Này Di Lạc, trong đời vị lai, ít có người thích tinh, phân nhiều làm tan mất căn lành, các đức và chánh pháp. Người hành pháp này rất khó, rất khó. Đức Phật lại bảo Bồ Tát Di Lặc, nếu ta nói hết những hành không tương ưng của Bồ Tát, thì suốt đến đời vị lai cũng không thể cùng tận. Bồ Tát Di Lạc Thừa, Bạch Thế Tôn, con xin nói điều đó, cuối xin nói điều đó. Nên thương chúng, thương xót chúng con, để trong đời vị lai có người tu tập hành chân thật, được nghe kênh này, theo như lời nói mà tu hành, sẽ ứng với đạo vô thượng. Đức Phật bảo Bồ Tát Di lạc, thật đúng như lời ông nói, nếu có Bồ Tát nào đã ở chỗ trăm Đức Phật phát tâm Bồ Đề trồng các căn lành, nhưng ở đời vị lai quên mất đạo tâm. Này, Di Lạc, lại có Bồ Tát ở chỗ ngàn Đức Phật đã phát tâm vô thượng trồng các căn lành, đến đời vị lai phát sinh tâm Bồ Đề, nhưng không tin Đại Thừa, khinh thường Đại Thừa. Này Di Lạc là có Bồ Tát ở chỗ vạn ức Đức Phật, phát tâm Bồ Đề, trồng các căn lành, ở đời vị lai phát sinh tâm Bồ Đề nặng tinh đại thừa nhưng không thọ trì cũng không đọc tụng. Này Di Lặc lại có Bồ Tát ở chỗ ức Đức Phật phát tâm Bồ Đề, trong các căn lành, ở đời vị lai phát sinh tâm Bồ Đề, có khả năng lắng nghe, có khả năng ghi chép, nhưng không hiểu nghĩa lý sâu xa màu nhiệm, không có khả năng quyết định. Này Di Lặc lại có Bồ Tát ở chỗ mười ức Đức Phật phát tâm Bồ Đề trong các căn lành, ở đây vị lai phát sinh tâm Bồ Đề, lắng nghe, thọ trì đại thừa, ghi chép đọc tụng, nhưng đối với Bồ Đề nhẫn không thể thành tựu. Này Di Lặc lại có Bồ Tát ở chỗ 30 ức Đức Phật phát tâm Bồ Đề trồng các căn lành. Ở đời vị lai phát sinh tâm Bồ Đề, nghe Đại Thừa, có khả năng thọ trì, ghi chép đọc tụng, thành tựu đại nhẫn. Đối với tam muội này vẫn chưa thân ơn, nhưng không được ứng với biện tài. Này Di Lặc đã có Bồ Tát ở chỗ 80 ức Đức Phật phát tâm Bồ Đề trong các căn lành, ở đời vị lai phát sinh tâm Bồ Đề, lắng nghe Đại Thừa, có khả năng thọ trì, ghi chép, đọc tụng, được ta muội này, dẫn lực đầy đủ, hiểu tất cả Pháp, giả nói rộng rãi với Bồ Đề. Về Bồ Đề, ma không thể quấy nhiễu, không có các nghiệp chướng. Những hạnh ác đã tạo ở A Tăng Kỳ Kiếp, làm cho đầu nóng, tâm bất não, bị mọi người khinh chê khinh khi chê cười thì đời này đều được trừ diệt, sẽ được ở vô lượng vô số chỗ Phật cung kính cúng dường, không bao giờ tới chuyện tâm Bồ Đề. Đức chí vững chắc, buộc niệm không tán loạn. Như vậy, nghiệp ác đời trước của Bồ Tát ở đời vị lai phải thọ sắc thân xấu, cái tội liền diệt, nhưng lại có nhiều bệnh khổ vì bị người ghét, sinh trong nhà thấp hèn, hoặc sinh trong nhà nghèo khổ, hoặc sinh ở vùng xa xôi hẻo lánh, ở nhà tà kiến, gặp gỡ những bạn xấu thường chống đối nhau, mọi người không cung kính, nhiều nỗi lo lắng buồn phiền, bị vua giận dữ, gặp lúc nước điêu tàn, sống làng hoang vã, tan hoang, dòng họ chia lìa, đi thức bỏ đi, không gặp pháp hội, những điều cần muốn người ta không ban cho. Giả sử có nơi gặp những người không ưa thích, nhưng được thấy cho chút ít, người giàu sang thì xua đuổi, người tham lam thì gần gũi, kính thuận, Muốn tu nghiệp lành thì nhiều điều trở ngại, ngu muội tán loạn, không đạt được pháp thứ, không có những người giúp việc. Ngủ nghỉ thường thấy ác mộng, hoặc lại mộng khác, tội nghiệp vừa dứt thì bị nghiệp xưa lôi kéo, bị ma ngăn cản, giả dối để giữ thân tướng, để cho ma có cơ hội quá nhiễu, không hiểu các pháp, nơi có lợi dưỡng thì tự sinh tâm thấp hèn, mọi người đều đoan chánh, còn mình thì hình hài xấu xí người ta không nhớ thương. Thấy người khác được lợi thì tâm sân ganh, ghét ganh và coi thường nói xấu nhau, lượt nói là như thế. Này Di Lạc, nếu có Bồ Tát ở chỗ trăm Đức Phật cùng tạo công đức, nhưng không muốn hư mất, cho nhân duyên ấy nên phá hoại lẫn nhau, huống gì người không tạo. Như vậy này Di Lạc phải tinh tấn vững vàng, dùng chánh ức niệm mà phát khởi ức đại nhẫn, thành tựu pháp sâu xa, Đến phương tiện màu nhiệm, ở đời vị lai, người muốn trì pháp này, phải khởi tinh tấn. Lúc ấy, Bồ Tát Di Lặc, Bồ Tát Văn Thù sẽ lợi, Bồ Tát Hỷ Vương có khoảng 60 Bồ Tát là những vị đứng đầu như vậy, cùng bạch với Đức Phật, Bạch Thế Tôn. Hôm nay chúng con nghe công đức giữ pháp này, ở đời vị lai chúng con sẽ gìn giữ pháp này. Khi ấy, Đức Thế Tôn liền nói kệ, ít muốn không nhờ không nịnh ót, thường chánh niệm, thường chánh ức niệm, xa liệt, cành hành, nhẫn nhục vững vàng không dao động, vì giữ cho báo cho mười phương, hoa nghi vắng lặng không dính mắt, không cầu, không muốn lìa tranh cãi, tâm như hư không, không dao vết, hành ứng chân như thể tá muội, bồ đề vẫn chắc luôn trước mặt, thông suốt sâu xa là chánh giác, không điều ghét yêu, không chỗ chấp mới có thể được tá muội này. Đối với oán thân, tâm bình đẳng, với Phật, bạn lành tưởng không khác. Kính tu sáu hòa, giới sạch trong, là mau hiểu được tam muội này. Hiểu rõ thế gian là hơn hết, biện tài pháp ấn, tâm ức tướng, trí tuệ chiếu so như mặt trời. Ngay nơi ấy, nói môn, nhập trí, ngày tháng sớm tối nơi thảnh thơi. Cũng như núi tuyết, nơi thường ở, để thích phạm vương chuyển luân vương, như thầy thuốc giỏi để cụm tế, cái này tâm sạch diệt nghiệp báo, cái này là cam lộ hàng ma, thần thuốc này biết rõ tâm người, con ứng với tất cả loài khác. Nhớ biết đến là do tha kiếp, có thể diệt trừ tất cả ái, Phật khen đấy là như lai ấn, đây tương ưng đạo như xem tay. Cái này lựa chọn các nghĩa công, là chỗ đứng rỗng lặng chân thật, là có không nhị biên hí luận, luôn sẽ không chấp diệu chánh pháp. Sau Phật Niết Bàn có người nói, ta xem các pháp không như mộng, các pháp không khởi, không người tạo, trong lúc bày ra tưởng là trụ. Pháp không không sinh, không người tạo, không thấy không đến, cũng không động, hay chấp nơi Pháp là giặc Pháp. Mà tự nói rằng ta học không. Nếu nghe chánh Pháp từ người ấy, thương khóc lệ tuôn rợn chân lông, tự khen ngợi mình không thấy chuyện, soi sau nói tướng xấu của chúng kia, sang hèn nghèo khốn mất của báu, hoặc ta đắc Pháp được nhiều lợi, hoặc ta xuất gia thân tộc quên. Nhưng với Phật tử sinh giận ghét, về đạo vô thượng nên xuất gia, bốn hành bồ đề mà không trụ, như vượt biển cả lại xa bờ, đối với bồ đề không chắc tin. Ở núi đầm vắng oai nghi đủ, thầy bạn thanh tịnh quyến thuộc lành, bị lợi dưỡng nên cầu thân hữu, mà tự ca ngợi cho xuất gia. Xuất gia phải hợp chánh pháp này, giống như hoa sen không dính mắt. Kinh này tận ơn hành tới lớp, là chân giải thoát thường giữ gìn. Hỷ vương, nay ta truyền dạy ông, cẩn thận theo đó kéo học hỏi. Như pháp tu hành đủ Phật đức, các ông phải nên học như ta, giả sử rộng ruộng như nê do cõi. Hàng xa số giống trồng trong ấy, mỗi giống sinh ra hàng xa hạt, tất cả giống sinh cũng như thế. Như vậy xoay vần ngàn vạn loại, chằng chịch xâm xoe, riêng lớn lên như chỗ giống ấy không thể đếm, tất cả cũng không thể tính lường. Tìm cách đem đến tận phương Đông, cứ thế gieo trồng không bỏ sót, tất cả các phương cũng như vậy, đệ tử của Phật đâm vô số. Mỗi một chư Phật có trăm đầu, mỗi một đầu Phật có trăm lưỡi, như vậy trải qua vô lượng kiếp, để cùng ca ngợi ứng cái này. Ghi dép thọ trì và đọc tụng, công đức dạng nói không thể hết, như hạt cải bên núi Tu Chi một nhành lá đầy cả hư không, như một giọt nước trong biển cả, nên ứng kinh này liền hạnh có. Vì nghe tội trì chép độc tụng, cho nên ta nói kệ như vậy. Bây giờ Bồ Tát Hỷ Phương, Bồ Tát phân Tù sẽ loại Pháp Phương Tử, 60 Bồ Tát như thế đều đắc vô duyên hạnh, liền bạch Phật, bạch Thế Tôn, nói rằng Pháp, thế nào là Pháp? Đức Phật bảo Bồ Tát Hỷ Vương, này Hỷ Vương, Pháp đã nói là không tạo tác, không trình bày mà có nói năng. Bồ Tát Hỷ Vương thưa, Dạ vâng, Bạch Thế Tôn, nếu Pháp không tạo tác, không trình bày, thì vì sao mà có nói năng? Đức Phật bảo, Này Hỷ Vương, nếu Pháp không tạo tác, không trình bày, thì không thể được nói năng như thế. Ông hãy xem các Pháp là không được, không hết, không khởi, không giảm, không diệt, không tham, không sinh, không ở, không nơi trốn, không đây, không kia, chẳng phải hữu vi, chẳng phải vô vi, giả danh, chẳng phải giả danh, chẳng phải chẳng tâm, chẳng phải chẳng tâm, chẳng phải đối, chẳng phải chẳng đối, chẳng phải tương ưng, chẳng phải không tương ưng, bình đẳng, chẳng phải bình đẳng, cảnh giới, chẳng phải cảnh giới, phần, chẳng phải phần, gần, chẳng phải gần, chẳng phải nhiễm, chẳng phải nói năng. Bồ Tát Hỷ Vương Thừa, Dạ vân Thế Tôn, thế nào là chẳng phải nhiễm, chẳng phải nói năng? Đức Phật bảo. Này thiện nam, chẳng nhiễm chẳng nói năng, gọi là Niết Bàn. Lúc ấy, văn thù sẽ loại Pháp Vương Tử Bạch Phật, Bạch Thế Tôn, nếu tướng của Pháp như thế, thì Pháp nào, diệt Pháp nào có thể giữ? Đức Phật bảo văn thù sẽ loại. Này văn thù sẽ loại, Pháp khởi tướng Pháp là được cực các Pháp, mà được cực các Pháp thì khởi có không nhị biên. Khởi nhị biên đó là diệt Pháp, trong đệ nhất nghĩa không có Pháp, không có Pháp diệt cũng không có tranh cãi. Lúc ấy Đức Thế Tôn nói kệ, hoặc có nói thật mà không khác, hoặc lại có khác nói vô thường, hoặc có được pháp tính hai bên, đó là hí luận không tương ưng. Pháp không có tạo, cũng không hoại, vốn không thấy mình, không thấy người, cũng không tương ưng, niệm trình bày. Nếu tự nói rằng ta nhẫn không, buộc niệm nơi không, không tương ưng, là pháp không sinh, dối, so lường. Những điều đã tạo đều lưới ma, tông không chỗ duyên là pháp ấn. Nếu có suy tính là phạm vô, các pháp vốn không mà cố giữ. So lượng các pháp tính tiếng nói, người ngu cố giữ có không hài, trí mong cầu trí không được trí, trí tuệ tròn không sinh nơi trí, dạng nói hữu vi tướng giả rộng, cũng chẳng có trí chẳng không trí, nếu pháp phần ít là thật có, hứa hội thành ra pháp luận diệt. Giả sử có pháp thật trụ ấy thì tất cả pháp đều thường trụ. Người ngu không bỏ rồi lại được, đó là hoại ấm, trái pháp tướng, chấp chặt nói ngã, được, thật ngã. Người trí biết pháp chẳng có không. Minh và vô minh không hai pháp. Nếu nghe giảng nói thì kinh sợ, đây là buộc niệm tướng biên kiến. Hữu vi hư hoại nói niết bàn. Tâm không thể biết thật tướng tâm, thật tướng cũng lại không biết tâm. Tất cả các pháp đều như mộng, hoặc nói chân thật chấp ngã kiến, pháp từ duyên khởi chẳng chân đế, nếu pháp diệt hết cũng chẳng đế. Thế nên phương tiện là chân thật, gọi pháp như thật, Phật ấn khởi. Trí tuệ như lai không thể được, tôi nói các pháp không rõ ràng, tuy trị các bệnh không giải thoát, như vậy gọi là hiểu thiện tịch. Giả sở Niết Bàn có phần ấy, chư Phật thanh văn ứng đến đó, các pháp tường vách không Niết Bàn, người trí không nên sinh hí luận. Chẳng thể thấy có chúng sinh thật, cũng không thể bày lời nói có. Chúng sinh tự khởi tướng khả kiến. Đấy là Niết Bàn không chủ chấp. Hoặc có nói ấm là chân đế, hoặc nói diệt ái gọi là đạo, chỉ một chân đế không sinh diệt, hoặc lại dạng nói bốn chân đế. Tìm cầu không được bốn một pháp, huống ngồi, đạo thọ, thấy bốn đế, những tâm tập uế cùng xuất gia, bài hoại pháp ta, tạo vọng khởi, vì quả sa môn và danh dự, chứ gần bạn ác, thân bạn lành, như thế giác điên sống đồng hoang, tương ưng với nghĩa tám muội này. tám mươi ước Phật lượng tu tôn, hội niệm người chép trì kênh này. Chư thiên kiến thế cũng hội niệm, sống tối đề phòng không xa rời. Ánh sáng vô lượng không cùng tầng, tới sáng chỉ dẫn trăm pháp môn. Trong mộng khai ngộ kiến thành tựu, trì tám muội này rất hiếm có. Bây giờ Đức Phật bảo, văn thù sẽ lợi, nếu người nào muốn thành tựu Phật Bồ Đề thì đối với tám muội này, phải chuyên tâm học tập thành tựu 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, 10 lực, 4 vô sở ý, đại từ đại bi, thành tựu Phật nhãn, thành tựu chánh giác, thành tựu chúng thanh văn, thành tựu chúng Bồ Tát, thành tựu cõi nước Phật, thành tựu đại trí Đà La Ni. Muốn hiểu rõ ngôn ngữ của tất cả chúng sinh, muốn được tài ứng biện, muốn có quyết định biện tài, muốn được thần túc, muốn thuyết pháp không thoái, Muốn hiểu rõ tất cả pháp tương ưng, muốn làm sáng tỏ các pháp, thì phải nên tu tập tam muội như thế. Vì sao? Vì Bồ Tát tương ưng với tam muội này, thì được công đức như trên, gọi là Phật, gọi là biến học, gọi là châu, là cứu, gọi là ứng cúng, gọi là nhất tiết nhất tiết trí, gọi là điều phục, gọi là thế gian giải, gọi là vô thượng sĩ, gọi là như lai. Cứ như lời nói mà thực hành không gì bằng, không có gì có thể so sánh, là luận thứ nhất là luận chân thật là cao cả hơn hết. Vì sao này văn thù sẽ lợi, ta thụ ở tam muội này, thấy Đức Phật như đang liền đắc Bồ Đề. Bồ Tát văn thù sẽ lợi bạch Phật. Dạ vâng, bạch Thế Tôn, nếu Thế Tôn thấy Phật nhiên đang liền đắc Bồ Đề, thì tại sao phải trải qua A Tăng Kỳ kiếp ở trong sinh tử, tu tập hạnh khổ nhọc khó hành? Đức Phật bảo, văn thù sẽ lợi, ta vì chúng sinh mà làm Phật sự, giáo hóa chúng sinh, khiến cho họ trụ trong ba thừa, vì là bản nguyện. Này văn thù sẽ lợi, lúc đó ta cũng đắc Bồ Đề, cũng nhập Niết Bàn. Đức Phật vì để đó mà nói kệ, năng và thợ tân ân, tự giác phước vô lượng, trong ức Phật mười phương, đều hộ niệm người này, không thoái chuyển cam lộ, không lo trầm tướng nghĩa, tu tập ác đạt được, do tận tổng trì vương, định trí tam muội này, hiểu tất cả ngôn âm, hay hoại tướng các pháp, giải thoát trừ các kết, thiền tịch không khởi diệt, không chấp trừ các nghi, thành mười lực tướng tốt tất cả công đức Phật, khéo lặng hiểu các âm, những thứ tiếng loài khác, lần lượt rõ khiến vui, sạch có không nhị biên, trí quyết định tối thắng, diệt trừ tất cả kết, nếu hay học kênh này quyết rõ đạo không nghi, Nếu trong 21 ngày chuyên tâm học kênh này, không lười không ngủ nghỉ, không gần gũi, ái lạc. Lời dịu dàng hòa vui, từ bi không ganh ghét, tu tập sáu hòa kính, đề giới đắc tá mùi, đẳng tâm độ an nghi, trực tâm ưa giải thoát, không tạo các duyên khởi. Tri túc không nhiễm dơ, vững vàng không khinh giận, không hiện tướng tà ngụy, như chim không bị nhốt, ác được vua tổng trì, ba ngàn cõi chấn động, trời tấu các âm nhạc, rưới mưa hoa đẹp thơm, về một ngàn lòng vướng, lai mưa đón trời đẹp. Sa cừ Bảo Anh Lạc, Mani và Trân Châu, Áo Viên, Bảo Quang Nhiệt. Ở trên vô lượng trời, các rồng chim cánh vàng, rồng vua Atula, tỳ kheo, tỳ kheo ni, tỳ nam và tỳ nữ, đều cởi áo viên bảo đem chân cúng Đức Phật, mong cầu đạo vô thượng, ta nói vô hạn lượng, cũng không thể nêu rõ, nếu phật tâm Bồ Đề thì đắc không thoái chuyển, đều phục được La Hán, xóa như hàng, hàng xa, chúng sinh trong thế giới nghe Pháp rất vui mừng. Khi Đức Thế Tôn nói Pháp này, có A Tăng Thị chúng sinh đã phát tâm vô thường Bồ Đề, 80 nơi cho ta trời và người đều đạt được không tối chuyển đối với đạo vô thường, sáu vạn ba mươi ức trời người đều đắc vô sinh Pháp nhẫn, vô số chúng sinh đắc quả A-la-hán, những vị Đại Bồ Tát ở khắp mười phương đến dự Pháp hội đều đắc thám mùi này.